phố vui dần về trên cánh đồng ngập tràn phố đông yêu thương rộn ràng ngày mới nao nước xuân vui nồng nàn dâng cho ta tiếng cười dâng cho ta lời yêu từ trong ánh mắt trẻ thơ đùa vui liêu lo chào một ngày nắng xuân bình yên quay quần trao yêu thương cho ta tiếng cười dâng cho ta lời yêu từ trong ánh mắt chất thơ đùa vui liêu lo chào một ngày nắng xuân bình yên quay quần trăng lao xuân ghé thăm mừng ngày mới hơ hơ mong yêu thương gửi trao nơi nơi mong một năm tuyệt vời